Xin chào à, mọi người quay đến kênh động hát nở của mình nhé Hôm nay thì à, mình sẽ làm một video ngắn hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái performance pet ở trên con DJ 100 thì à, mình biết đến đâu mình sẽ nói đến đấy còn có bạn nào biết nhiều hơn thì mọi người cùng comment để chia sẻ cho video nó được xôm nhé đấy như tiêu đề thì mình hôm nay mình làm một video ngắn giới thiệu về cái performance của con uh, DJ 400 này performance pass của con DJ 400 này xem nó hoạt động như thế nào rồi là mình biết đến đâu mình sẽ nói đến đấy nhá mọi người ờ, nếu mà biết rộng hơn thì chia sẻ cùng cho nó vui đấy, đầu tiên là cái hot kill nha hot kill mình ví dụ này đây thì nó sẽ lấy vào cái điểm mình ấn Q nhảy cóc điểm Q này nhá mình muốn lấy cái Q khác thì mình giữ cái shift này giữ cái shift à, một tay giữ shift này một tay mình ấn mình bỏ đi mình đang một tay cầm điện à, máy quay tay cầm cái hơi khó đấy ấn giữ shift này tiếp theo đến cái bit loop này ấn vào bit loop này thì sẽ lặp lại này. Đúng không? lặp lại đúng không ạ có thể ấn trực tiếp vào đây để bỏ này hoặc ấn vào đây thì loop này xiết này thế là đơn giản đó đúng không ạ tiếp sau là đến cái bít dăm này sau cái nước đến bít dăm này thì nó gần giống cái bít nước này đấy nhấn nó sẽ làm lại cái điểm này mà cái điểm mình muốn muốn lặp bạn nhấn vào Vâng. nói chung ấy là nó có hai cái chế độ ví dụ như là mình à, đầu tiên mình thấy cái nổi này hot kill này bit loop này bit jump và sampler này ở dưới này là có những cái cái khác này như là pad fx1 à, và fx2 và cây bot thì để mà khởi động chế độ thứ hai này ấy, thì mình không không bắn nút ở trên ví dụ như hot kill này nhé thì nó chỉ là hot cue thôi đúng không thì mình phải giữ siết này này giữ siết bằng tay ấn vào chữ HQ thì nó sẽ ra chế độ cây bot này thử nhá đúng không hai tay gõ nó sẽ dễ hơn mình một tay mình quay đây mít lúp này lúc thì là lặp lại rồi đúng không vừa nãy nói rồi exit này sẽ ấy hoặc là mình à, tắt trực tiếp từ cái nút này này nên mình đang nói lại cho mọi người dễ hiểu hơn ví dụ như ở mid loop này giữ cái sheet này cái sheet này thì nó sẽ là thành chế độ parabic nó sẽ là cái rôn này đúng không rồi xong ít biết lúc là khác nhé là lặp lại bây giờ nó là thành rôn này này đúng không do mình gán thôi như ở dưới này này mình gán echo hay echo echo này echo echo đúng không ạ đúng không ạ Tương tự những bit dăm cũng thấy nha Chuyển bit dăm này Thì nó chỉ là bit dăm thông thường thôi Đúng không? Nhưng mà mình giữ shift này, ấn bit dăm này Thì nó sẽ ra cái parameter 2 Cái này nó sẽ thành là cái slip này Slip loop này 1 phần 16 1 phần 8 1 phần 4 phần 2 Reverse roll phần 2 này Đúng không? Reverse roll phần 4 này Cái Đúng không ạ? cái đây là cái sampler là mình áp vào rồi ngoài sampler ra mình ấn cây shift này ấn sampler này nó sẽ ra cái thay đổi thế đổi cái ki ấy cái ki là cái nông ngang cái tôm cái tông bài nhạc ấy đây ví dụ nhá đúng không nghe rõ rất là rõ này thay đổi cái tông bài nhạc đi đúng không người đừng nói dối anh đòi hoài Your heart, your love is my life dài chờ mong mai ngàn ánh mắt mẹ thân em ngóc ngờ thân du ơi vừa rồi cũng chả biết là nó dài hay ngắn rồi nhưng mà mình à, biết đến đâu mình chia sẻ đến đấy nhé mình uh, xin kết thúc cái video ở đây các bác thấy vui vui các bác uh, ấn sắp ấn like giúp mình nhé để mình có động lực mình làm những video tiếp theo cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình